của mẹ ai đã bán đi gia tài của Dạ, yeah. uh, TV256 uh, xin mến chào quý bà con cô bác, uh, quý anh chị em uh, thân mến Và dạ, yeah, vừa rồi uh, ờ, TV có xem cái đoạn video của uh, Đài Á Châu Tự Do Thì uh, Đài Á Châu Tự Do thì trong lúc mà quay trực tiếp nha quay trực tiếp của của đài VTV One đó thì ờ, nó có một cái điểm lạ một cái điểm lạ đó là ờ, quý anh chị em thấy cái hình ảnh không hiện tại quý anh chị em thấy hình ảnh cái chữ chữ chữ G đó ở trên cái hàng chữ mà vô cùng thương tiếc đồng chí đại tướng Trần Đại Quang thì chữ G nó sắp sửa nó rớt nè nó nó đang đang trong cái vị trí mà mà mà không có thứ tự đó thì nó nó đang trong cái vị trí chuẩn bị rớt đó quý anh chị em thấy chữ G không vô cùng ha chữ chữ uh, vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang này cái chữ cùng đó thì chữ G nó sắp sửa nó rớt xuống thì uh, quý anh chị em uh, tiếp tục ha để, để cho TV uh, uh, mở cái cái video clip để quý anh chị em thấy nha đó đó chữ, chữ, chữ G nó rớt xuống rồi phải không thành ra đó uh, quý chị em thấy uh, cái chữ vô cùng uh, nó biến thành là vô cùng uh, thì mình nghĩ rằng đó là là cái đảng cộng sản này nó đã cùn rồi nó không có cái gì mà mà sắc sỡ rực rỡ nữa nó cùn rồi nó không phải là những cái lời mà uh, thô bỉ như là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đó đã từng gọi là lên tiếng đây là uh, đây là thời đại rực rỡ rực rỡ nhất của của đất nước uh, Việt Nam ta chính ông Nguyễn Phú Trọng ông nói láo như vậy làm sao mà uh, chúng ta có thể chấp nhận được làm sao mà chúng ta có thể chấp nhận được trong khi đó cái xã hội nó trở thành một xã hội người Việt giết người Việt một cái xã hội vô cùng là bất công nội dân oan gọi là biểu tình khắp nơi đồng bào xuống đường biểu tình khắp nơi mà nó cho rằng đó là một cái xã hội rực rỡ nhất trong khi đó người người Việt nó giết người Việt bằng bằng đầu độc với nhau lẫn nhau Đúng không người mà người mà mà mà, mà làm cà phê ấy thì làm bằng cà phê pin con ó cà phê pin để mà để mà giết người khác người mà thì thì bán ờ, chợ thì bán cá bán tôm thì chích vào những cái mũi thuốc độc vào những con cá, con tôm để giữ cho nó tươi, để mà bán cho nó có được nhiều tiền. Rồi người thì trồng rau, trồng quả thì lại là ngâm, ngâm với hóa chất. Ừ, trái cây nào cũng ngâm với hóa chất. Thì thử hỏi làm sao mà người dân có thể sống được làm sao mà dân tộc Việt Nam mà mà trường tồn được rồi giặc tàu thì nó xâm chiếm khắp nơi đúng không rồi nó nó được xài tiền của tiền tàu tiền của Trung Quốc ở trên lãnh thổ cái đất nước của mình rồi nó dân đất dân biển cho giặc tàu nó đưa ba cái đặc khu cho giặc tàu rồi mất Hoàng Sa, Trường Sa, rồi mất Ải Nam Quan, Thất Bản Dốc. Đủ thứ vấn nạn xảy ra. Rồi nó bắt người dân Việt phải học chữ Tàu. Rồi nó còn đổi thay, đổi cả ngôn ngữ Việt Nam để mà trở thành một cái ngôn ngữ lạ một ngôn ngữ xa lạ mà người Việt không có thể nào mà đánh dần được để không thể nào mà hiểu được cái một cái ngôn ngữ lạ là bắt người, mọi người dân phải học cái ngôn ngữ lạ làm sao mà chúng ta chấp nhận được thưa quý anh chị em thành ra hôm nay đó TV muốn chia sẻ với quý anh chị em về cái điểm mà chữ chữ G này nó rớt xuống khi mà nó rớt xuống rồi á thì đối với TV 256 đó chữ G này đó nói là giờ là cái giờ giờ di á cái giờ mà giờ mà sụp đổ của chế độ cộng sản đã đến giờ là giờ thứ 25 giờ thứ 25 là giờ mà lịch sử sẽ sang trang và giờ và chữ chữ G này đó là giết nó nguy hiểm lắm đó thưa quý anh chị em giết có nghĩa là tiêu diệt cái chế độ cộng sản thành ra tất cả những ai gọi là đảng viên đảng cộng sản hãy từ bỏ nó trở về với nhân dân để bảo vệ được gia đình mình đó là những lời mà TV thiết tha kêu gọi đến các các các anh đã từng lỡ mà theo cộng sản phải biết hối hận quay về trở về với nhân dân đừng đàn áp với nhân dân nữa và TV nói thêm đó quý anh chị em thấy uh, cái bức màn đen đây cái bức màn đen đây đó thì đằng sau phía bức màn đen nó lộ ra những cái điều xấu xa đây đây là cũng là một cái điểm quý anh chị em thấy sau bức màn đen không nó liệu lộ ra những điều xấu xa mà mà những tên cộng sản gọi là ờ, gọi là ờ, ờ, giấu không được nó lộ ra hiển hiện cho chúng ta thấy phải không thì đó cũng là một cái điểm và hôm qua đây uh, TV 256 uh, có làm một cái video clip về uh, về cái hai cái công thơ cái sấm trạng trình không? hai cái công thơ sấm trạng trình đó thì uh, nếu anh quý anh chị em có thể uh, tìm lại cái cái video hôm qua thì để coi cái hai cái câu thơ sấm trạng trình đó cũng nói về cái sự uh, ra đi của ông Trần Đại Quang hai cái câu thơ sám trạng trình đó à, viết của bài viết của ông Nguyễn Khắc Mai là vào năm 2016 đã cảnh cáo rồi thì ngày hôm nay nó ứng nghiệm là rằng là à, nó ứng nghiệm với cái chết của Trần Đại Quang thành ra đó quý anh chị em đó hãy tin đi chắc chắn cái chế độ này nó sẽ sụp đổ rồi hôm, hôm qua đó trước hội đồng uh, liên hiệp quốc tổng thống donald trump đã vạch trần những tội ác của những cái chế độ theo cộng sản và xã hội chủ nghĩa Trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc có biết bao nhiêu quốc gia tham dự Và cái ý ổng đó là cần phải tiêu diệt những cái chế độ đó Ông nói thẳng như vậy Thì quý anh chị em tin đi Đó là những điều mà Mà TV256 hằng mơ ước TV256 hằng mơ ước không phải là giống như những điều giống như Obama mà mà nói đâu Obama kêu rằng người dân Việt Nam hãy đứng lên bằng cái đôi chân của mình nhưng mà TV hoàn toàn không đồng ý điều đó người dân Việt Nam của mình đứng bằng đôi chân của mình mấy chục năm nay rồi nhưng mà cái đảng cộng sản này nó tàn ác vô song thành ra TV cũng không cần nước Mỹ phải trợ giúp người, người Việt Nam nhưng mà TV cũng muốn rằng nước Mỹ phải nói lên dám nói lên sự thật nước Mỹ cần phải dám nói lên sự thật thì mới giải quyết được vấn đề Việt Nam giống như Tổng thống Trump giống như Tổng thống Trump không cần phải giúp đỡ người Việt Nam không cần phải đem quân đến người Việt Nam nhưng mà Tổng thống Trump dám nói lên sự thật chứ không phải giống như tên Obama. Obama về Việt Nam tiếp xúc những 16 nhà dân chủ Việt Nam Việt Cộng cấm cản không cho đi Obama không dám nói một tiếng Thì vì không có chấp nhận cái hành động mà hèn nhát của Obama Thì vì muốn người Tổng thống dám nói lên sự thật giống như trường hợp anh Nguyễn Văn Hải điếu cày Obama xin thả tù cho anh Nguyễn Văn Hải bị biết anh Nguyễn Văn Hải vô tội Cộng sản không thả Obama cũng chẳng dám nói gì Obama lệ việc về Việt Nam có nhiều điều Obama không dám làm mà Cộng sản nó gian manh như vậy Obama cũng không dám nói Đồng ý là người Việt Nam phải đứng trên đôi chân của mình Nhưng mà đôi Obama hề nhát không dám lên án những cái tội ác của đảng Cộng sản Việt Nam Trong khi ông Trump dám làm điều đó dám, dám lên tiếng trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc Đảng Cộng sản Xã hội chủ nghĩa là những cái chế độ tội ác thì TV nghĩ chỉ cần một tiếng nói đó thôi thì cái sức mạnh cái lòng dân sẽ có thể tiêu diệt được cái chế độ này sẽ làm cho sụp đổ cái chế độ này và hôm nay TV phải lên tiếng và yeah. Ừ, TV tiếp tục quý anh chị em à, xem cái đoạn video clip này nhé đó cái cái đây à, nó rớt xuống đất đây nè